cho, cho em đứng gần với nhá à. em thích lắm á em động em bé như em cứ thích xe đấy ạ